và chat đây đây kênh giá thực xin chào tất cả các anh em nhé hôm nay ờ, anh em chúng tôi lại tiếp tục ờ, đi khám phá một nơi mới rất đẹp này các bạn này có thác nước này là nước ảo người Việt Nam mà sơ chỉ tới những năm tháng đó và mình đi qua đây là quả cà người Thái nhé tí nữa sẽ đồ mấy lá đu đủ ngon nhức nách luôn. lấy được nhé Oh. Ờ. Xin chào 500 ờ, anh em nhé, 5.000 <laughs> anh em Đây hôm nay cho cả hai bạn nhỏ đi này. Chào con chào các cô chú này. Con chào các chú đâu chào đi. Chào cô chú đi. hoàn thế nhỉ. Hôm nay anh em à, sẽ thả lưới bắt cá ở đây các bạn nhé. Kia là anh Hiền. Kia là Đạt. Để làm này tí ờ, còn xuống ờ, quen với nước lạnh thì bắt. Ờ, anh ngồi đấy mà đang nhìn thấy ông ai câu được con thế này mình gặp thế là mình cứ kiểu cứ gần như này thế là thằng kia nó mình bảo là đang đang đang vừa thế này vừa kéo lên từng nhá từng này về thế là biết rồi, thằng đi đi ở trên mà nó nằm mọc ở cái gốc ờ, đa mà nhìn được cái chuyện chúng ta sẽ cùng đi khám phá dòng suối này xem nó có gì trong lúc chờ đợi anh em thả lưới chứ đấy biên hái đi bên ơi tí về ờ, chú cháu mình ờ, nấu canh lắm cái đừng có hái luôn mình sẽ tốt to mình cái bé để lại nhưng cái bé để lại nó lại nó có cái gốc của nó nó vẫn lên rồi we're gonna go for continue. Nấm này hôm chú ờ, đi lên sân bạc cũng ăn rồi Nhưng mình không biết loại không dám hái Nó thơm Lá giấy này này để giỏi Như tôi chặt được không không Ôi, cải lắm Đây, bim bim À, chú cháu tôi sẽ nấu canh nấu canh nấm tí cho pin chỉ biến món này nha làm <laughs> bao giờ chưa yeah. Dạ, ăn chưa ăn lại nấm bao giờ yeah. Dạ. thơm lắm này dạ, người ừ, thì chú vừa nãy chú nghi nghi rồi nhưng mà cũng kiểu mình mới ăn cũng một lần nên cũng sợ sợ là cái nấm này nó lại nấm độc đấy này ăn và cười cả ngày Thank you. xuống đây đẹp quá các bạn ạ thiên nhiên quả là hùng vĩ vừa trôi qua nhé các bạn nhé đẹp chưa hùng vĩ chưa đây là bát lạnh các bạn ạ ui ở đây trong cái hang này mát thế mát thế Wow, bộ lũa này rồi các bạn nhá Đây, tôi sẽ mang cục này về đánh bóng và Đấy, nam kỷ niệm Các bạn nào biết gỗ này gỗ gì thì comment uh, uh, ở dưới clip nhá Tắm vừa vừa vừa đợi uh, cá nó dính lưới nhá Chỉ <laughs> thấy toàn lá rơi đâu người thì chưa xây xuống Ôi rồi ôi Vin ơi Vin Hay nhảy qua đấy Đây đây đây đây đây đây đây Ôi Nhảy luôn à Ôi trời ơi Vào lưới em rồi vào lưới rồi ừ đâm đâm phải cho cá đó cá nó vào lưới đây đây nhà mình bắt đầu thu lưới nha à. đang lưới lưới vào kia ơi sướng nó không thích sướng nữa rồi chán rồi sướng nó rồi kia rồi à dính một em <laughs> chú để cá giết các bạn nhé được đánh ở cái thành cái ầm Ui, nặng lắm. Ôi, chỉ dính cá chẹ, cá nhau. Ôi ơi. Ê. dính một con cá nhau nha các bạn nha, Có hai con nhau này. Con này về về về ấy nè. Về đúng ừ. theo chưa? À con nào đây? mày cho mà biết lý chứ tao nhớ chắc ăn nhìn nhìn run lắm run lắm ai ai ai ai ấy vĩ đại các bạn Vướng này chưa có con trai cái đó. Chưa này như không có gì. Chưa chưa có chai nào ấy. Ôi ôi vẫn còn cá ôi. À không biết nhưng mà vẫn được kéo lưới. Vẫn kéo lưới u mắc rồi là, làn hộ cái ô đây đây được một con cá chép nhưng mà con con ấy lưới hộ cái còn không tới <laughs> nổi nước rồi à nên làm được được được đẹp không đấy à. cuối mà có ăn cho nó ấy ấy ấy ấy ấy ấy ấy ấy ấy ấy chú chiên à? chiên Ồ, thế mày bảo sờ cá rồi em vừa sơ xuống dưới này này à, thế thì mất rồi Đấy. Ui, ui ra mất rồi. Đi con tối này. Mẹ anh ơi, sướng ơi. Đô ba Rồi. Ui. Nó xuống đây rồi. Nó xuống đây rồi. Đúng rồi. Cứ để để để để để một đến con để để mẹ ra ôm vào chặt tham thì ham quá đang công và được khó rồi đang quá tham lăng mặt luôn rồi không phải con sống gì đâu ờ, đây cái đầu vậy ừ đây đầu gì nhiều cá quá đây thành quả hôm nay anh em chú cháu tôi là đi ờ, thả lưới được nhá đây đây một con nheo đổ đốt quá thôi đổ gì sống à ôi giời dạ, đấy chưa quá nhiều luôn nhá à, ờ, toái lóe ra luôn đây ừ. nào xem có những loại cá nào đây một em nheo một em chê hai em chê em giếc em giếc đây đâu giếc đâu giếc đây cá giếc đây giếc đây, đây. pachat đây đây là pachat nhá đây cá chép em sộp rất quen thuộc ở ờ, đấy Một hầu như là được được bốn năm loại cá nha nhưng mà to nhất là vẫn là em chê đấy các bạn thấy lúc nãy dính em chê đấy đấy em nhào tuột lên một em treo nữa ơi em nhào wow wow wow mồm nữa này wow. <laughs> tao hồ rồi nào rồi ta về đây đẹp thế con này đẹp thế đẹp cho vào túi chúng ta mang về thôi con màu đẹp thế nhỉ dạ mất dép quá thả cái đầu